đúng không thí dụ như tụi em muốn xe clip trăm anh thì cái thai thồ đó nó phải có chữ clip hot trăm anh full không che hay là tiếng tiếng tốt tốt gì đó phải đặt đúng người ta mới coi tự nhiên tự nhiên cái đặt nè nè coi đi bạn hay lắm bởi vì có những cái ông cha bà mẹ nói dân trí thấp thì lại tự ái đặt tên con ra đặt đúng xấu luôn đặt nụ rồi đặt <laughs> cu tí cu tèo me cốc gì lum hết <laughs> hãy để thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng là thất bại doanh nhân streamer đồng hành cùng VVT CEO Duy Nguyễn khỏe đẹp thành công đẳng cấp hãy cầm tiền đến VVT ngay khi còn có thể BBT nâng tầm con người Việt Nam. Chào bạn đến với chương trình hướng dẫn kinh doanh. À, tiếp tục là một chủ đề về online marketing. Cũng tiếp tục nói về website. Vấn đề website rất là quan trọng cho những bạn khởi nghiệp, cho những bạn tìm hiểu. Đó, các bạn à, à, nghe video này có thể là không làm ăn, nhưng mà các bạn có thể biết được kiến thức kinh nghiệm để vô làm mướn. Thiếu cha và mấy bà chủ cô chủ đâu biết gì đâu, vô làm cho người ta ba đúng không cô chủ nhỏ bán cà phê bán trà chanh chém gió bán gì đó đâu biết web gì đâu mà không chừng tụi nó suy nghĩ khỏi cần web nó bán facebook lắm á ta phần lần vậy đó mấy em bởi vậy kinh doanh toàn vậy không mà mở mở miệng lúc nào cũng start up nghe vải trưởng bây giờ anh sẽ nói về những cái điều quan trọng nhất của một website khi mặt bạn đọc mắt vào nhìn mặt bạn đầu tư sai là bạn chết bà luôn ờ, ờ. dấu hiệu nhận diện thương hiệu nó phải có mà bbt đã phát triển nhận diện thương hiệu cho đại lý rồi đó mà trên website đại lý nó không hề có những cái đó, đó thì có thể là lỗi cho hai do do do, do hai bên một là mấy thằng ờ, làm web của BBT nó quên bỏ vô hai là đại lý cũng quên luôn mà đại lý quên nhắc luôn có biết gì đâu nhắc thì qua cái này thấy nói chung là đại lý của mình thì cũng phải vướng phải trong vấn đề làm ăn nó buông ra nó nhiều chuyện quá nhiều chuyện quá nên nó không có rầm vào web hiểu không khi nó không đầu tư được đúng đúng, đúng mức rồi ok con người ta phải có tên web nó cũng phải có tên yes các bạn phải suy nghĩ làm sao để đặt cái tên web cho nó đúng đây không phải là cái chương trình hướng dẫn đặt tên web nha mà hướng dẫn là web nó những có cái gì thứ nhất là giờ là logo nó logo là phải có logo là dấu hiệu nhận diện thương hiệu logo nó có nhiều dạng logo logo full là cái gì là logo nó gồm có ừ, phần ký hiệu phần chữ và phần slogan nó là logo full mà hiếm ai xài logo full lắm từ khi nào in áo hay gì thôi à còn hai á là logo dạng dạng mình không biết kêu dạng gì ta dạng trung bình đi nó gồm có cả chữ và cả test ủa lộn xin lỗi nó gồm có cả chữ và cả hình nè thì cái logo đó để bỏ ra nhiều chỗ trong website để kịch này kịch kia còn cái cuối cùng còn cái cuối cùng á là logo mini biết logo mini là gì không logo mini nó có hai chỗ để nè thứ nhất á là logo mini á để những chỗ nào nhỏ những chỗ đóng dấu thương hiệu không cho nào cấp hình không cho nào cấp bài gì đó ví dụ vậy đóng tờ lơ trên đó nó kêu là watermark đó. còn cái chỗ thứ hai trên website rất quan trọng mà mấy thằng media nó không làm cho đại lý làm đại lý web đúng, đúng xấu luôn đó là gì favicon cái favicon là cái icon mà cái icon mà khi mà nó, nó hiện trình duyệt lắm em hiểu không tức là ví dụ như tụi em sệt nè nè giống như mà tụi em qua thằng à, thấy hình online tụi em sệt thấy con vàng vàng gồng gồng đầu này pha fabrican của nó đó qua BBT có pha Favican, qua muscle Musclefield ăn à, muscle pha Favican đẹp, thằng muscle Musclefield làm web cũng tương đối là điểm này được á. Nhưng mà qua thằng Đà Nà Sub không có gì hết. uh -oh. Đúng chưa? Là cái đó là cái đó là cái xài bạc, cái xài. Cái xài, từ tôi nhìn trên web thằng nào cũng có pha Favican hết, thằng Facebook cũng có tất cả mọi thứ đều có pha Favican. Mẹ riêng cái thằng Đà Nà Sub mở là không có gì trơn trời. <laughs> Kỳ giáp ba, thiệt đó là cái logo tác dụng quan trọng của logo mà cái vị trí đặt logo á, thì nó nó con chuẩn là thường thường đặt trên top trên top left top left là bên cao trái ok không bàn tiếp theo thứ hai là cái tên cái tên web cái tên web nó khác cái tên bài nha cái tên web nó khác cái tên bài ok tên web trong trong trong trong trong trong HTML nó kêu là cái thẻ meta nó meta title ok còn cái bài là cái title thí dụ như á cái đà nà súp nè tụi em lít vô tụi em sẽ thấy cái tên web nó để là thực phẩm dinh dưỡng ghim đà nà súp đặc ngu mình dùng luôn đặc ngu khỏi các bạn đi nguyên tắc đặt tên frank nem đứng đầu kỳ quật đứng sau mấy thằng này nó không có học marketing không có học web ngày nào hết trơn vô làm mướn cho bbt đặt cái tên đúng ngu luôn đúng không cái chỗ này nè tụi em phải ghi là đà nà súp rồi những cái gì cái keyword tụi em muốn show up ra thí dụ như thực phẩm mà thực phẩm mà, gọi là đại lý thương hiệu độc quyền miền trung gì đó hay độc quyền đà nẵng gì đó ở ừ, mới ghi vô vậy nó mới nó mới men tự nhiên cái thực phẩm dinh dưỡng tập gym vậy là cái thằng cái trực quan người ta sẽ hiểu rằng à cái thương hiệu này là thực phẩm dinh dưỡng tập gym nè chứ không phải thương hiệu là đà nẵng cái đó là cái cực kỳ quan trọng cái đó đó mà khi mà tụi em dùng để tụi em xe trên mạng xã hội hay xe bất cứ chỗ nào nó sẽ hiện ra đầu tiên nó sẽ hiện ra đầu tiên mà, mà website tụi em mà cái này tập tầm bậy tụi em xe đó là tầm bậy mà tụi em xe tầm bậy nó hiện tầm bậy thằng kia nó méo thành còi luôn đúng không thí dụ như tụi em muốn xe clip trăm anh thì cái thay thồ đó nó phải có chữ clip hot trăm anh full không che hay là tiếng tiếng tốt tốt gì đó phải đặt đúng người ta mới coi tự nhiên tự nhiên cái đặt nè nè coi đi bạn hay lắm không ai biết gì đâu coi mày mày bóp ra rớt sao đúng không đó nên cái nghệ thuật đặt thay thồ nó phải đúng nó mặc một cái website mặc cái thao thầu tầm bậy như là cái đó là giống như cái tên mà đặt ngu cái tên đặt ngu công tàng tôn nữ tôn ít hiện tại rap gì đó rồi sao làm làm bằng lái xe ba đúng không bởi vì có những cái ông cha bà mẹ nói dân trí thấp thì lại tự ái đặt tên con ra đặt đúng xấu luôn đặt nụ rồi đặt <laughs> cu tí cu tèo me cốc gì tùm lum hết <laughs> thất bại cả một thế hệ cái mô tả là cái tụi em không thấy được cái mô tả nó có hai loại mô tả nha meta decryption nó là khác so với cái decryption những cái nào mà có chữ meta đó là những cái đó là nó không hiện ra trên màn hình mình nhìn thấy mà nó hiện lên cho thằng máy đọc thằng search engine thằng google thằng này thằng kia đọc đó thí dụ như bây giờ á tụi em muốn biết á là cái à, thằng à, đà nà súp này đang đặt cái meta là cái gì á tụi em xe thử qua đâu đó đi thí dụ nhắn tin qua thằng khứa nào chơi coi nhắn tin cho thằng duy nguyễn à tích xanh đi chết mẹ sao nhắn gì đâu mà tao phim thằng đọc đọc không trời nó coi như chưa nói gì nha nói chung bot trên facebook là có rồi nhưng mà anh bot sợ anh ta vô tao đọc ba ơi rồi thằng này được nè nó chia lên kb nó có hiện nè thằng này nó đang là nó đang sử dụng là cái mê, cái meta description là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền nhiều thương hiệu thực phẩm bổ sung hàng đầu tại Việt Nam quá quá chung chung yes. đúng không nên cái thương nên cái này á nó sẽ không có không có đúng nó nên tụi em phải tụi em là đặt cái này không không không được rồi đó vậy là thằng này nó bị nói chung nó lỗi nhiều cái nãy giờ đang phân tích cái lỗi nó ra tức là một cái web nó nhận diện đúng á thì bạn cứ coi như THOL đi là nó đúng rồi đó mà không THOL nó không chuẩn bằng thể hình online ờ, com vn ngày xưa nha cái đó là anh làm nó mới chuẩn không tao không tin sợ hình online com vn này đúng không tên là gì thể hình online gym phục vụ cuộc sống thực phẩm bổ sung luyện tập thể hình wow. toàn là ờ, nội dung chính của web không quá đúng đúng không thể hình phục vụ cuộc sống không để cuộc sống phục vụ thể hình là một gymer, ngoài việc có body đẹp cần có một cần là một người có ích trong sòi trí tuệ sức khỏe. Cậu nghe thấy đẳng cấp rồi đó ba cho coi liền. Đó là cái nghệ thuật đặt meta đi description. Bây giờ khi em thấy không, một cái video của anh á, ở là một cái một cái web á, tụi em làm căn bản thì tụi em khi mà tụi em share trên Skype đó cái cái cái, cái Skype chỉ là một trong những cái mà ví dụ để mình share thôi nó sẽ hiện ra những cái phần này nó thể hiện là những cái phần này thứ nhất là tấm hình tấm hình đại diện mà tấm hình đại diện là cái tụi em phải cài đặt được tụi em phải cho là ở ừ, cái chỗ này nó hiện tấm hình đại diện là cái này chứ không phải nó lấy bậy để bạ trong web nó kiếm hình nào nó lấy hiểu không nó và thứ hai là cái meta title và cái thứ ba là meta description ba cái đó là ba cái cực kỳ quan trọng ba cái cực kỳ quan trọng nha mà tụi em web tụi em làm chưa chuẩn là tụi em còn sai nói như thằng à, Lotus Sub là tạm tạm thằng Lotus Sub nó còn cái à, cái cái meta description chưa chuẩn cái meta description em được 160 chữ mà viết sao mà viết 160 chữ nên chọn những chữ keyword và những chữ phản ánh nội dung của web mình trời ơi, mấy cái này là phải học đó ba nó nhớ chưa nó còn cái meta thay title tụi em chọn 60 chữ tối đa tối ưu là 55 chữ rồi tiếp cái đó là những cái phần mà lại để cho máy để cho search engine để cho nó làm tăng cái thứ hạng web mình để làm cho web mình nó vip bây giờ qua những thứ mà có thể nhìn được nè một cái web chắc chắn phải có phần giới thiệu đúng không mà cái phần giới thiệu mà tụi bay làm không xong tụi bay không bàn giao cho khách hàng phần giới thiệu luôn để cho tôi qua thử đà đà súp coi nó có giới thiệu gì không nè vô phần giới thiệu kịch cái gì giáp ba gì là thôi chết mẹ rồi nha để đà đà súp đựng sửa cho nó minh họa video luôn nha mấy em <laughs> nó không bây giờ phần giới thiệu vậy ít ra là không vô trang bbt coi phần giới thiệu của ổng là cái gì nó có ngầu không web nó phải có phần giới thiệu nha mấy em nó không phải giỡn cái chuẩn của web là tụi em phải làm những cái gì đó mà người ta bổ sung sao, bổ sung sau giống như là sản phẩm giống như là bài viết thì tụi em bổ sung sao được hình ảnh bổ sung sao được nhưng mà những cái căn bản như nãy giờ nói là bắt buộc phải có nó mới được gọi là cái web hoàn thiện thí dụ như trong quá trình tụi em làm web mà chưa có phần giới thiệu á là qua kiếm marketing liền ê mày nổ cho người ta tới đâu rồi mày đưa bài đó tao bót coi thì mới là được chứ đại lý người ta đâu biết cái này biết cái con khỉ không biết đâu mà bây giờ chưa đại lý ngồi giới thiệu nó thằng má hồi đó hồi đó cha mẹ có tiền thôi chứ học chăn ngu lắm viết được à. nó thiệt bây giờ tao nói thẳng luôn không phải ai cũng viết được đâu mấy em cái môn văn là cái môn mà thuộc cái môn mà có thù chúng ta mà ví dụ giờ vô trang bbt vô phần giới thiệu bao giờ web và những thiệu đó gì đây gym phục vụ cuộc sống kinh tư vấn bán hàng sản phẩm chúng tôi về giá cả về chất lượng sản phẩm ồ phần giới thiệu này cũng chưa hay vậy đó tụi chưa làm luôn trời ơi hôm nay anh bận rộn quá anh không có coi tụi em tụi em làm web phần giới thiệu về chưa được nha uh -oh. cái trang bvtthol giới thiệu về chưa được nó giờ qua trang bbt của giới thiệu sao ê ê ê ê sao chưa đổi hình chưa có hình mày tự nhiên bài bài bbt biết hiểu cái thằng khứa nào nước ngoài vậy uống bình lắc gì vô duyên ai cho làm trong công ty tao đổi hình hoặc bỏ mẹ nó luôn đi thay bằng ô khác nó mày qua bài giới thiệu của bbt là nhìn thấy đẳng cấp liền nó tụi em cứ nhìn đi thấy không đó mới là web thể hiện cho một cái là đùng đùng liền tại sao đại lý người ta có nhiều hình đâu phải không có hình đâu ba đại lý khai trương tao chụp trời đó coi chụp với hot girl chụp với gái chụp với quá trời hình luôn mà không biết bỏ lên web mà đi bỏ lên facebook không à thua luôn đó phần giới trang giới thiệu cực kỳ quan trọng người ta phải vô cái trang của bạn người ta coi để người ta biết được cái độ lớn của bạn như thế nào từ đó người ta mới hợp tác làm ăn hoặc là chọn mua dịch vụ của bạn nó tại bà sao tại sao tất cả bbt nó nó giới thiệu nó hay nổ bốn tòa nhà ra tại vì bốn tòa nhà là cái tụi bay không có được cái đó là cái quan trọng nhất là hỏi bạn cái chuyện đâu đi cấm lợn yes. khỏi nói ừ chúng tôi dịch vụ tốt cái gì tôi mới tốt lấy gì bảo hành bốn bốn building bảo hành mới được chứ đó là phần giới thiệu phần thứ hai là phần liên hệ phần liên hệ mà tụi em không tốt là tụi em cũng thấy bùa luôn qua liên hệ đà đà coi thôi đi má cố gắng việc hóa cho người ta đi ba thí dụ gửi thông điệp trực tuyến thì cũng được đi chưa gửi thư hay gửi gì đó gửi thông điệp dịch kỹ mày trời thông tin liên lạc chưa đổi nữa ba để thông tin của công ty bbt luôn trời ơi không được thiếu cái map nhúng google map vô cho anh ta yes. đúng không cái phần liên hệ có coi form chắc chắn là phải có mà cái form này gửi có đi hay không là phải phải phải coi nữa nha ba ba để cái form này đã đời gửi mail không đi rủi thằng kia nó vô nó nhắn tin ừ em muốn làm đại lý cấp 2 của anh đà nà à, em vậy em vậy em vậy nhắn cạch gửi quá mốt tới chưa tới nữa đúng không gửi mốt chưa tới nữa mà nó ngoài đà nẵng đúng không khách chung của rất là đông đó mà khách chung của thì nó không có xài facebook em hiểu chưa nó không vô phút nhắn tin được đâu nó sẽ vô cái form để nhắn nè nè nì hào ma quờ wow, hào đúng không Gò đang du lịch ở Đà Nẵng và muốn mua một protein này giao cho Gò tại địa chỉ Xong rồi submit cái cặp Mày không trách mailbox Mày không trách submit đi hồi nó nhắn tới chết tôi nhận được nữa À anh trách là mày có cái bản đồ nhỏ xíu ở đây Giờ hỏi thiệt mày có cách nào mày tha bản đồ lên đây không Tha bản đồ lên cao cao nó bự Mất cái bản đồ là cái để nổ Mà mày để cái bản đồ nhỏ xíu dưới đây à Đó Rồi Tiện ở đây Cái phần này nói luôn mấy em nhìn nè sản phẩm nổi bật với sản phẩm bắn chạy nhất dữ liệu đó đúng chưa tao cốc cần biết cái nào bắn chạy nhất cả nói chung là cái chỗ này tao ghi cái chữ vậy thôi nhưng mà mình phải đem những cái sản phẩm mình muốn bán ra em hiểu không mình muốn bán ra mình muốn show up ra nó phải hiện đúng cái đã đó để mình có được quảng cáo đó còn khi mà em bàn giao web cho người ta dữ liệu nó phải đàng hoàng em việc hóa cho nó ngon vô tên của bạn hay gì đó ừ. còn mấy mốt rồi nó muốn làm thêm tiếng anh nữa thì nó thêm tiền tên tiếng anh đó thì, thì, thì phải thêm tiền rồi rồi một cái đống thông tin ở dưới nó cũng đang sai phạm nhưng mà đó phải nội dung video này video này chứ nói là cái phần quan trọng là gì thứ nhất là mấy cái hình mấy cái title mấy cái uh, description đúng không rồi thứ uh, tiếp theo đó là cái bài về giới thiệu đó bài về liên hệ còn một bài nữa bảo mật bảo mật phải có bài đó nữa mày không có bài đó là mày sống trong rừng trong rú ăn cám sú cám heo trong không phải văn minh 4.0 ờ, nha mày tại vì tụi em phải bảo mật thông tin khách hàng tại vì tụi em có cái form cái form tên nhập liệu vô đây ta điền tên ta vô tất cả thứ vô thì tụi em phải có cái trang về bảo mật nữa cái này thì không cần phải soạn ăn cắp mạng đi tại nó nằm như nấy thôi à chúng tôi chịu không chịu trách nhiệm abc kéo kịch vô để nùi vô có đọc đâu đánh dấu chắc vô xịu chứ không mà vô hách ờ, người ta từ lưa hộp dưa hết ai dám ờ, bỏ này bỏ kia vô đó đó là những cái trang căn bản trang căn bản phải có rồi tiếp theo hình ảnh ít ra tụi thì cái trang chủ tụi em phải hoàn thiện cái đã còn mấy trang trong ở trong thì từ từ tao bóp bài nó mới có hiểu không nè kéo từ trên xuống dưới nha thí dụ như cái ô này á là nó có bốn năm chục sản phẩm gì của ba bốn cái sản phẩm của bbt nó cái gọi là kêu cái gì cái slide show cái slide cái slide show là cái mà hình ảnh nó chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy đó đó thiết kế xong rồi post cho anh ta rồi cái chỗ mà cái uh, hai cái ô xanh xanh kế bên này ừ. máy sạm xí gì đó không biết, chả biết cái khỉ gì cả cái này bỏ mẹ hai tấm hình quảng cáo vô đi cho nó yên chỗ đi cho nó xong rồi tiếp theo nó là cái phần mà media rất là quan trọng nè phần dưới nè cái phần mà tụi bay đang để hình nó nhỏ kia nó địa anh đó tao tao biết tao đẹp trai rồi <laughs> tụi bay không phải đi đâu phải là nó đem hình ảnh mà nhỏ kia nó địa anh mà thèm muốn thèm khác anh vậy đâu cả những đại lý của bbt đều có một bài ngắn về marketing cho họ cái bài mà marketing nó lồng tiếng á cái bài ngắn đúng chưa thì lấy cái video đó bỏ vào đây ok đúng chưa lấy cái video đó bỏ vào đây bỏ link đó mình up trên trên mạng rồi mình lấy cái link mình nhét cho thôi xài thẻ em bớt đó đó rồi xong rồi cái dòng ở trên đây cái dòng đại lý chính thức của bbt thì có thể để cũng được đó rồi xong ở dưới ghi cái thông tin về người ta ba ơi rồi xong rồi cái hình nền cái hình nền á thì tụi em lấy cái hình nền mà tất cả những hình mà nó chụp hình nào đẹp đó, hoặc thầu hoặc quăng quăng mẹ cái banner mà tôi thiết kế đó nó vô đây là nó đẹp đúng không những cái dấu hiệu nhận diện thương hiệu của người ta phải bỏ lên trang chủ để cho cái để cho nó nhìn cho nó nó tổng thể nó rõ ràng và nó đẹp đó là những cái phần mà tụi em phải làm nha phải bàn giao cho nó rõ ràng mình marketing như vậy đó nó mới chuẩn chỉ và anh hy vọng á các bạn đại lý cũng nên dành thời gian để xem video này để học kêu để biết được để mình quản trị website của mình đó để cho website của mình nó nó nó tốt tất nhiên là bbt đã bảo kê mấy anh chị em phần kỹ thuật rồi cái phần code phần sale phần server phần nói chung là không có lo phần đó lắm đúng không cái còn lại là đổ dữ liệu vào nhưng mà đổ như thế nào Thế nhưng khi mình nghe mà nói giờ boss bài nghe căng quá Căng cái con khỉ gì mấy ông nội boss trên Facebook nhóc Thì lấy cái bài đó bỏ trên, trên kia thôi Cứ đoạn chèn cho nó có thể bê Đúng không? Đoạn chèn cho nó có thể bê rồi xong rồi ờ, cái thai thồ cho thẻ tròn cái, cái cái mấy cái dòng này giống như là số 4 kiệt sức chấn thương cho thẻ tròn Vậy xong rồi đó Chèn mấy tấm hình vô thẻ email IMG đúng không? Antalos vô là cái thai thô quăng vô Thì bây giờ á bây giờ các bạn bót cái bài này vô nó có hai phần một là post test không không có hình cũng được nữa cho lên cái bài trước ra đúng không rồi sau đó bót hình nói chung nó nó không có khó nghe cái bước đó là mấy anh chị phải làm hoặc là có người phải làm một ngày một bài thôi nghe tôi đi không có lâu đâu bà có biết không ngày xưa tôi nuôi cái web thol nó tràn gian máu hải tới cái cỡ nào tôi chia sẻ cho bạn coi cái phần mà nutrition nè nói thiệt tôi làm cái dự án nutrition đó nó chua lắm luôn á bao nhiêu con cá hồi cá tra cá ba sa gì đó thành phần dinh dưỡng đồ vô chỉ số no đủ đồ vô load dữ liệu xml đọc server ra đọc đọc bên trang người ta rốt về dùng máy xí viết ra robot cho nó ngồi nó bỏ chữ nó ngồi nó bỏ hình nó ngồi nó bỏ uh, uh, mấy cái thông tin riêng của người ta trời đất ơi chua lắm á ba bây giờ mấy ông là sướng rồi lo phần ờ, dữ liệu không à một ngàn bài thôi hoặc thậm chí hai ngày một bài cũng được hai ngày một bài cũng ok mà bài đó đâu ra đúng không lên bbt đĩa trước bbt có bài nào á lấy bài đó mới lấy bài về bot giống giống vậy đó là được bài của mình hoặc là chị em tự động lên mạng kiếm đâu bài nào hay để nuôi trồng đó để mình xây dựng cái hệ cái web mình nó vẫn có cái web mình nó vẫn rồi mình mình quất cái bài đó qua bên facebook mình chia sẻ tờ lưa hộp dưa luôn đó hiểu chưa như vậy đó là cái lực của các bạn trên marketing online nó rất là mạnh nó marketing online sẽ đổ khách hàng cho các bạn cái con đường đó mà là bền vững đúng không còn bây giờ các bạn chạy quảng cáo facebook đi rồi mà nó đốt tiền thấy mẹ luôn á dạo này các bạn có thấy không mở youtube ra toàn là hồng kông nó chạy quảng cáo không à. các bạn có bị không nope. mở ra toàn số xì xù xì số xì xù xì nghe không hiểu gì cả vậy thì á thằng hồng kông nó cũng tốn tiền mà tôi đâu có mua thì thằng đó đang đốt tiền đó thôi ngài chỉ dạy chiêu thôi nha các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo thích thì like đi nói chung kiến thức về marketing về it nó còn nhiều lắm mà hầu như các bạn bây giờ đó là bây giờ thời đại của mạng nó nhiều quá nên các bạn chỉ quan tâm mạng xã hội thôi bạn quên mẹ đi cái vô e quên quên đi sale quên đi